alo alo một một hai hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười alo vâng xin chào tất cả anh em chúng ta tiếp tục lại quay trở lại channel so cầu hai ngày ISMB và kết quả ngày hôm nay chúng ta đã có cho tất cả tất cả mọi người mình điểm qua kết quả ngày hôm nay và đưa lên cầu kéo tiếp tục cho tất cả anh em chơi miễn phí vào ngày mai như sau và ngày hôm nay ngày thứ ba ngày 21 tháng 9 2021 đề đã trả cho chúng ta con đề đó là 083 càng không đầu đôi 83 tổng vẫn là tổng của 6 bộ đề kép đó là bộ đề 33 cho tất cả nhé ngày hôm qua bắt 10 con kép ngày hôm nay ra bộ đề 33 3388 3883 nằm trong đó tổng của 6 bộ đề 33 cho tất cả anh em xin chúc mừng tất cả anh em ngày hôm nay chiến được đó là phần đề đó là phần đề 83 điểm qua đường cầu đầu 0 01 và 08 rất là ok ngày hôm nay xin chúc mừng tất cả anh em 18 19 nổ phần lô rơi đó 12 13 rất là đẹp ngày hôm nay 24 25 28 29 30 36 đó, 42 45 và ngày hôm nay 45 rất là đẹp 55 ban bạch thủ cho tất cả anh em ngày hôm qua channel chốt cho tất cả anh em chơi đó là phần bạch thủ lô còn số 55 đã nổ cho tất cả anh em đó và phần 0220 thì chúng ta không thắng ở ngày hôm nay đó và đường cầu cầu bạc nhớ chia sẻ cho tất cả anh em là đường cầu 1221 vẫn nổi cho tất cả anh em đánh theo tuần thì ngày hôm qua chúng ta vẫn ăn đó thì ngày hôm nay tiếp tục ăn ở phần 1221 cho tất cả anh em lát nữa mình sẽ chỉ lại cho tất cả anh em và đường cầu ngày nay 61 62 67 72 72 hai nháy cho tất cả anh em và ngày mai để ý cho mình cặp 27 72 rất là đẹp cho tất cả anh em vào ngày mai 72 27 cho tất cả anh em 77 đúng không? và đặc biệt ngày hôm nay đề tiếp tục lại về 83 và ba nháy cho tất cả anh em ngày hôm qua 19 ba nháy và ngày mai để phần xong thủ lô có thể chơi đó là phần 3883 cho tất cả anh em vào ngày mai 84 một nháy 91 và đường cầu 1991 phần lô cho tất cả anh em ngày nay xin chúc mừng ở được lô tô hai nháy đó là đường cầu 1991 cho tất cả anh em đó. và đường cầu 94 cũng nổi cho tất cả anh em ngày hôm nay rất là nhiều đường cầu nổi cho tất cả anh em đúng không quá tuyệt vời với tất cả anh em và kết thúc một ngày quá tuyệt vời đúng không ngày hôm nay xin chúc mừng tất cả anh em chúng ta chiến ở phần lô tô ngày hôm nay được cầu chia sẻ đó là cầu 18 19 đã nổ cho tất cả anh em là ăn lô tô hai nháy và 1991 cũng nổ cho tất cả anh em là lô tô cặp đó và đường cầu ngày hôm nay đường cầu 45 54 và đường cầu 55 kép chúng ta ăn ở phần bạch thủ cho tất cả anh em xin chúc mừng tất cả anh em tất cả mọi người ngày hôm nay đó đường cầu 12 21 ngày hôm nay rất là đẹp cho tất cả anh em thì chúng ta sẽ đi vào phân tích và nhìn nhận ngày hôm nay thì một lần nữa mình quay trở lại channel để chúng ta kết quả ngày hôm nay 020 thì về 01 đó 01 và 121 lọt khe cho tất cả anh em không ăn được ở đường cầu 020 ăn ở phần bạch thủ 55 slot 54 thì chúng ta không thắng ở phần 54 đúng không thì ăn được một con bạch thủ lô rất là tuyệt vời ngày hôm nay đầu năm duy nhất cho tất cả anh em và đường cầu ngày hôm qua rất là nhiều đường cầu mình chia sẻ cho tất cả anh em anh em để ý là đường cầu đó là đường cầu 5 ghép với 5 thì chúng ta được con năm ngày hôm nay đúng không và đường cầu 2552 thì chúng ta đã nổ đó là đường cầu 2552 ngày hôm nay có kết quả 2552 đúng không và đường cầu 6 ghép 3 thì tất cả anh em để ý như đường cầu mình chia sẻ đây 6 ghép 3 thì chúng ta được 3663 ngày hôm nay rất là ok qua đơn cầu đó là đơn câu 1991 đó nổ cho tất cả anh em ở giải gỡ 7.3 anh em để ý là ngày hôm sau rơi ngày mai để ý là đó là đơn câu 2772 cho tất cả anh em vào ngày mai đó phân tích cho tất cả anh em rất là đẹp qua đơn cầu ở chia sẻ ngày hôm qua đó là đường cầu ở giải G4 đó là một đó một ghép với là đường cầu 2 thì cho chúng ta 12 21 và đường cầu ngày mai là con số gì đây thì mình sẽ đi vào phân tích đó là phân tích đó cho tất cả anh em tiếp tục tham khảo vào ngày mai như sau chúng ta sẽ đi vào phân tích và nhìn nhận đường cầu cho tất cả anh em đó chúng ta sẽ kéo lên một chút thì chúng ta sẽ nhìn thấy đường cầu đó cho tất cả anh em mình xóa đi cho tất cả anh em để chúng ta nhìn nhận một đường cầu mới để chơi vào ngày mai như sau thứ nhất đường cầu ngày mai đó là đường cầu đầu tiên đó là đường cầu 3883 ở phần song thủ cho tất cả anh em đó 38 và phần 83 đó cho tất cả anh em đó là đường cầu đầu tiên và thứ hai đường cầu thứ hai chia sẻ cho tất cả anh em đó là đường cầu 2 ghép với 3 cho tất cả anh em đó là đường cầu 2332 đó đường cầu 32 đó và đường cầu thứ ba đó là đường cầu 8 ghép với 1 thì ngày mai đường cầu đó là đường cầu 1881 đó là đường cầu thứ ba 1881 cho tất cả anh em tham khảo ngày mai đó là đường cầu thứ ba và đường cầu thứ tư đang chạy là như thế nào thì mình sẽ xóa bớt đi cho tất cả anh em dễ quan sát đường cầu thứ tư là chúng ta sẽ lấy đó là đường cầu 8 ghép với 1 thì được 1881 rồi đúng đó là chúng ta đang ăn thông và đường cầu tiếp theo đường cầu 7 ghép 5 là 5775 cho tất cả anh em vào ngày mai đó tham khảo kết ở cặp nào thì anh em vào tiền đó đánh chỉ đánh hai con thôi không nên đánh nhiều con anh em để ý lô tô đánh hai con thôi không nên đánh nhiều con đúng không và đường cầu tiếp theo là đường cầu không không ghép một thì cho chúng ta 0110 vào ngày mai anh em để ý cho mình đó là đường cầu đó một đây đường cầu một kép không thì cho chúng ta được 0110 vào ngày mai đó là đường cầu 0110 đó và tiếp tục tham khảo đó là đường cầu tiếp theo cho tất cả anh em đó là đường cầu 1 một ghép với lại con số gì để ra được cho tất cả anh em vào ngày mai để mình sẽ kéo cho tất cả em dễ quan sát hơn đó là đường cầu 1 ghép với con số 0 vẫn là 0110 đó hai đường cầu này anh em để ý nhé 0110 hai cầu 1881 hai đường cầu này 3883 và đường cầu đó là đường cầu cuối cùng cho tất cả anh em tham khảo ngày mai đó là đường cầu 3777 à, 2772 đó là đường cầu 2772 cho tất cả nhé, đó đường cầu 2772 chúng ta rất là ok cho tất cả nhé, đó là 2 4 6 8 10 12 con số ở phần lô tô thông khảo và phần D thì chúng ta có thể kết được DE không thì mình sẽ đi vào để xem ở phần chạm đó ngày hôm nay chạm 3 và chạm 8 đó chạm 3 và chạm 8 đúng cầu của nó đây chạm 3 và chạm 8 chúng ta ăn thẳng đây anh em ghép ở phần chạm đề cho tất cả anh em anh em để ý chạm 3 và chạm 8 đó kéo xuống một ngày thì anh em để ý cho mình đó là chạm 4 và chạm 9 thì chúng ta ăn được ở chạm 9 đúng không kéo tiếp xuống coi từ nổ không chạm 6 và chạm 4 đó để ý nó thì ngày hôm nay chúng ta là ăn được chạm 9 này ngày hôm nay là chậm 8 và chậm 3 thì ngày mai đó là phần chậm 2 và phần chậm 5 anh em để ý cho mình đó là phần đề chậm 2 và chậm 5 vào ngày mai tham khảo chạm 2 và chạm 5 nếu kết cầu có thể vào tiền cho mình ở phần D ngày mai đó là đường cầu chạm 2 và chạm 5 anh em để ý cho mình đó là đường cầu D này 2 này ghép với 5 đó là chạm 2 chạm 5 vào ngày mai có thể đánh 2552 tổng ở tổng 27 ngày mai rất là đẹp cho tất cả anh em đó ngày hôm nay nổ 3883 đúng đường cầu của nó luôn thì chúng ta sẽ đi vào phần tham khảo ngày hôm nay rất là ok trên Zalo cũng như trên bạch thủ ngày hôm nay chúng ta ở con 55 còn trên Zalo những em nào ngày hôm nay ăn được thì có để lại cho mình những lần like đó không 0359557812 đường cầu phí tuần chúc tất cả anh em vào bờ đó đường cầu an toàn luôn luôn chia sẻ cho anh em những con số chuẩn xác nhất để chúng ta chơi vào ngày mai đó nếu anh em bí cầu bí số thì có thể liên hệ với mình và anh em nào đang còn không bí cầu bí số thì anh em cứ phang mạnh cho mình đó là đừng cầu chia sẻ cho tất cả anh em ngày mai thì chúng ta sẽ đi vào phần ngày hôm qua chúng ta phần lô khung 1991 cùng ok đúng không? chúng ta ngày hôm qua có phần lô khung 1991 ngày thứ nhất thì chúng ta vẫn là thắng ở phần lô khung đúng không 19 đấy và 91 chúng ta thắng ở phần lô khung rất là tuyệt vời ở phần lô khung ngày đầu tiên chúng ta đã lại thắng rồi và tiếp tục phần lô khung ngày tiếp theo đó là ngày mai chúng ta sẽ đi như thế nào thì tôi sẽ đi vào phân tích đầu tiên đó là cặp 38 khá 3 ở phần song thủ ngày thứ nhất đúng không? và phần bạch thủ đó là con số 72 rồi và lót cho anh em là con số đường cầu đang chạy thông đó là con số 57 nếu mà cầu đang chạy thông đó là chính thức ngày mai sẽ rơi cho tất cả anh em còn phần lô khung thì anh em hãy để ý cho mình đó là phần lô khung 1881 để chúng ta chơi ở phần lô khung cho tất cả anh em vào ngày mai đó phần lô khung chúng ta sẽ đi vào ngày thứ nhất đó ăn rất là ok lô khung chúng ta luôn ăn cho tất cả anh em mấy ngày thôi chúng ta đều ăn ở phần lô khung đó đánh ngày nào cũng ăn luôn ngày đầu tiên cho tất cả anh em lô khung mình sẽ ghi cho tất cả anh em đó là lô khung ngày nhất đó là con số 18 81 đó 1881 ta sẽ ghi vào một cây chữ cho nó đỏ một chút vào ngày mai cho anh em gì phân biệt lô khung ngày một đây 18 và 81 nó phân chạm D cho tất cả anh em tham khảo vào ngày mai đó là chạm 2 và chạm 5 đó anh em để ý chạm 2 và chạm 5 đó đó là 2552 kết cầu vào tiền với mình một chút không kết dừng lại tham khảo cho tất cả anh em đó và chúng ta sẽ đi vào thống kê chốt số ngày hôm nay cho tất cả anh em soi cầu 27 SMB chốt số AD Hoàng Lộc ngày đó là ngày 22 tháng 9 2021 đó bạch thủ lô là con số 72 kết cầu có thể đánh đó là con 57 của bạch thủ rất là đẹp cho tất cả nhé vào ngày mai và phần đều tiền đó là 3883 song thủ đều tiền cho tất cả nhé và lô khung ngày nhất đó là 1881 mong chờ sẽ nổ ngày đầu tiên luôn đó để chạm 2 chạm 3 cho tất cả anh em xin lỗi tất cả anh em chạm 2.5 cho anh em tham khảo vào ngày mai đúng không những em nào bí cầu bí số muốn chơi một chút về con số 50 điểm trở lên thì anh em có thể liên hệ với mình mình sẽ tư vấn cho tất cả anh em 0359 557 812 đúng không và mình sẽ đưa tất cả anh em vào bờ an toàn nhất nếu tất cả anh em không ai nợ nần thua tha nợ nần đó, hoặc là các anh em nào muốn kiếm một ngày một chút là một tuần chúng ta kiếm 50 triệu thì hãy liên hệ với mình để chúng ta kiếm đồng ra đồng vào một OV không? chúc anh em ngày mai chơi lâu lâu trở đến đây chúc anh em ngày hôm nay ngày 15 đó ngày trung thu của các cháu chúc các cháu luôn vui vẻ với tất cả anh em bên gia đình và người thân và hẹn gặp lại tất cả anh em sau giờ qua ngày mai chúng ta đánh lô ăn lô đánh đề đề công việc luôn luôn gặp nhiều may mắn và 6 giờ 30 lại chào nhau một tiếng cười xin chào tất cả anh em xem video thì hãy nhớ để lại cho mình lần like gọi lần like những em nói cho đăng ký kênh để để lại, cho mình như là đăng ký kênh để đón chờ những video mới nhất và là nút chuông bên cạnh để chúng tôi lên video xong anh em có thể tham khảo kết cầu vào tiền với chúng tôi một chút không kết thì chúng ta dừng lại tham khảo đánh tra đá bằng nghệ bê hơi trên video đánh miễn phí đó không lấy tiền tất cả anh em đâu nên anh em cứ thoải mái chơi đi xin chào tất cả anh em chúc anh em ngày mai đại thắng tiếp tục có thông giúp tất cả anh em vào bữa an toàn xin chào tất cả anh em